khác sao người đi mà đi câu chia lìa rồi quên ý à câu thề thương mấy ai cho nhiều để giờ người bỏ anh cô liêu vẫn duyên mong anh ra rời ngả yên cách chia đôi đời em ở nơi phương trời nào ai nghĩ tới đó đang thu âm đang thu âm nha thì bây giờ mình sẽ hát cái bài trúc sinh tune ở đây là không nha à, và mình hát với lại combo AKGB 120 Focus Drive Combo này thu âm mini tại nhà bao sướng luôn Ok bây giờ mình hát bài chúc sinh nha Hát chắc, chắc có lẽ là nửa bài thôi Rồi sau đó mình sẽ quay à, Cái cách mà mình lấy cái file này Đơn giản thôi Không cần phải lưu liếc gì hết á Hát một lần rồi bỏ Ok na na na na na na Độ vang thì mình để là 24, 28 nha Chúc sinh chúc một đầu đình Đến nay sao vẫn một mình ạ à? Lá rơi rơi mãi thật buồn Nhìn người đi má anh tuôn sầu Áo anh nay sức chị rồi Nhớ em anh nhớ một đời cố quên nhưng mãi bồi hồi lệ nhòe đôi mi ướt anh mỉm cười Anh đã yêu người rất lâu Sao nỡ quên thầm màu Xin lỗi à tình lỗi à Nay đã trôi về đâu Chẳng mấy sao cùng đến đây Anh khóc cho ngàn mây à, Lòng vẫn vương nàng Cất sao người đi mà đi câu chia lìa Rồi quên ý à câu thề Thương mấy ai cho nhiều để sợ người bỏ anh cô liêu Vẫn duyên mong anh ra rời ngả yên cách chia đôi đời Em mơ nơi phương trời nào ai nghĩ tới